với diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là lên đến 10m và với hướng nhà là hướng à, đông nam phù hợp trình ai thuộc mệnh theo ông thủy là đông tứ trạch nha. Và đây là căn nhà với à, nằm trên vị trí ngay trục đường của đường à, à số 21 thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay một trục của đường Quang Trung nha quý vị thuộc phường 8 luôn và đi vào nha ngay sát bên lại khu vực công viên làng hoa và chợ Đông Tây nha quý vị một căn nhà với ờ, xây dựng mới và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ vẽ hơn 3 ờ, tỷ một xíu nha quý vị chỉ với 3 tỷ 950 ờ, triệu đồng thôi và còn thương lượng nha nhà này thì khi mua sẽ được gia chủ là để lại tất cả nội thất kèm theo từ những uh, uh, sofa bàn ăn và có giường tủ luôn nha quý vị bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết nha và căn nhà chúng ta thì ở ờ, bên trên sẽ có một cái ờ, khu vực ờ, sân thượng bên trên của căn nhà mình Thuận tiện cho gia đình chúng ta phơi đồ và giặt rũ cũng như là trồng những các cái cây Đấy, với một căn nhà thiết kế theo cách hình vuông và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi nha quý vị Và với bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta với được gia chủ là trang trí với những các cái cây xanh này và khu vực vị trí này thì chúng ta sẽ tham quan đến các con đường nha quý vị một con đường là một trục và một sẹc đi vào. Nhà mình thì một con hẻm xe hơi vào đến tận nhà luôn nha quý vị. Đấy, với à, vị trí ngay sát đường à, chính đường lớn luôn nha. Với con à, đường này thì đã được đổ bê tông rồi, rất là sạch sẽ và thoáng mát nha quý vị.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 Đấy, với khu vực đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng à, sân đậu xe máy ở khu vực bên ngoài. Khoảng này thì à, rộng khoảng à, một mét rưỡi đến gần 2 mét như quý vị. Bên trên thì được gia chủ là lập ngói rồi. Và những các cái sắt bên trên được nhà cô chú, anh chị khách hàng chúng ta. Với bên trong thì chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa nhôm xin pha và có kính cường lực nha quý vị và được gia chủ làm bốn cánh. Khu vực với công năng ở bên dưới ờ, tầng trệt của căn nhà mình thì ờ, được gia chủ thiết kế với ờ, khu vực nấu nướng và bên dưới thì với không gian ăn uống kết hợp. Bên trên tầng lửng thì sẽ được gia chủ thiết kế với khu vực phòng khách của căn nhà mình và cũng như là với phòng khách và bên trên sẽ có một cái sảnh để gia đình chúng ta có thể là ngồi đọc báo và uống cà phê ở bên trên cũng được nha quý anh chị. Đấy, với bên dưới thì được gia chủ thiết kế với một bộ bàn ghế ăn 4 ghế này và có những các cái uh, giấy dán tường và kết hợp với những các cái uh, đồ trang trí bên trong Đấy, với căn nhà thì mới mua chỉ việc là sách vali về ở thôi một căn nhà với thiết kế uh, có thiết kế rất đẹp và với đầy đủ tất cả công năng như quý vị ở đây thì chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực phòng bếp này đường trước thì sẽ được gia chủ thiết kế với không gian khu vực bàn ăn ở đường trước và đường sau thì khu vực đấu nướng riêng. Và cuối của căn nhà thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với à, một phòng vệ sinh ở đường sau. để à, thuận tiện gia đình chúng ta sử dụng ở bên dưới tầng trệt và cũng như là bên trên tầng lửng như quý vị. Nhà này thì với vị trí nằm ngay sát bế với lại lòng hoa và gần với lại khu vực chợ Hành Đông Tây và một căn nhà hẻm xe hơi và có hướng chính là hướng đông nam nha quý vị, thuộc mệnh theo tí là đông tứ trạch nha. Thế thì ờ, quý vị khách hàng chúng ta đang ờ, tìm kiếm và mua cho mình căn nhà với trong phân khúc hơn 3 tỷ và với thiết kế đẹp tặng full nội thất thì đây là mẫu nhà phải nói là khá tuyệt vời và nằm ngay sát với lại khu trung tâm. Trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với khu vực không gian phòng tầng lửng thì được gia chủ mua và tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa kèm theo ngay khu vực bên ngoài đây thì với một cái khu vực bàn làm việc cũng như là ngồi đọc báo nha quý vị Đây khu vực uh, bên ngoài của cái uh, khu vực uh, phòng khách tầng lửng nha Một căn nhà với thiết kế rất đẹp và sổ hồng riêng công chứng ngay và hỗ trợ hết mức Thì uh, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ um, hơn thôi Và còn thương lượng như quý vị đây là toàn bộ những các cái ờ, không gian và thiết kế bên trên khu vực tầng lửng của căn nhà mình này. Với những các cái hệ thống đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị. Sàn thì được gia chủ là lót uh, sàn gỗ rồi. Đấy và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là trang trí kết hợp những các cái uh, uh, lãng hoa và những các cái uh, gạch dán tường này quý vị. Đấy với những các cái uh, thiết kế ở bên trên uh, khu vực tầng lửng rất là đẹp nha quý vị.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 Phòng ở ờ, trên đây thì ờ, mỗi lầu ờ, sẽ có một phòng ngủ master khá là rộng nha. Nhà mình thì xây nhiều lầu nhưng mà thiết kế với một tầng lầu thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ cho nên là khá là rộng luôn và một vệ sinh. Và bên trên thì chúng ta sẽ có sân thượng luôn nha quý vị, rất là rộng nha. Nhà này thì được gia chủ là tặng giường này và tủ bàn trang điểm và có tặng thêm điều hòa nha quý vị. Sàn thì được gia chủ là lót gạch, bóng kiến gạch 60 x 60 vuông rồi đấy, đấy với một uh, mẫu nhà tông màu uh, sắc trắng sữa rất là đẹp như quý vị khu vực bên ngoài mặt tiền thì uh, gia chủ thiết kế trang trí những các cái cây xanh bên trên thì uh, chúng ta sẽ có đèn uh, uh, sáng này Đấy, với uh, vị trí uh, khá là đẹp Di chuyển lên khu vực bên trên tầng lầu thì chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 2 như quý vị Nhà mình thì ờ, được gia chủ thiết kế với hai phòng ngủ lớn và ba nhà vệ sinh nha. Với giá bán thì ờ, chỉ có 3 tỷ 950 triệu đồng thôi. Và giá này thì ờ, còn gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng thêm nha. Đấy, với trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ lớn này, rộng rãi thoải mái luôn nha quý vị. Vệ sinh thì có vòi tắm đây bên trong đây và gương kết hợp với lại nội thất là hàng lý mắc. Cửa thì được gia chủ làm cửa nhựa nha. Với ờ, trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng giường này, có ờ, bàn trang điểm kèm theo là tủ và có tặng thêm rèm cửa. Trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao và kết hợp với đèn chiếu sáng và có tặng thêm những các cái điều hòa nha quý vị. Đây, khu vực ban công đường trước thì cũng rất là rộng nha. Và được gia chủ tặng giường nệm đầy đủ hết nha quý vị. Di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái sân thượng của căn nhà mình. Một mẫu nhà phải nói là xây dựng thiết kế rất đẹp, hiện đại và một trệt một lửng ba lầu. Và với công năng thì um, khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Đấy, có sân phơi, phòng thờ, phòng giặt đầy đủ hết nha. Anh chị khách hàng chúng ta mua thì uh, ờ, như căn nhà này chỉ việc là sách ba vali về ở thôi. Một căn nhà đã được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Khu vực bên trên sân thượng đây thì ờ, sẽ được cho chủ thiết kế và tặng thêm một bộ ờ, bàn ghế và những các cái ờ, cây kiểng này. Đấy, khu vực bên trên sân thượng căn nhà mình nhé quý vị. Và trong video của em đến đây cũng như là cuối của video rồi Nếu như quý vị khách hàng chúng ta xem sơ qua về căn nhà Cũng cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Và đang có